Đức Phật đã dạy rằng những con người phóng túng như vậy là những kẻ ngu si thiểu trí. Còn các bậc trí thì giữ hạnh không phóng túng như giữ tài sản quý, nên đạt đến niết bàn bất tử. Rồi bậc đạo sư đã nói lên hai bài kệ, Pama Dhamma, nuôi dùng chanh tích, vân vân. Khi pháp thoại chấm dứt, có nhiều người đã chứng quả dự lưu. Chánh văn, Tham Mappa đã 26 bất mà đa mắc chân dùng trần tị bà là mê thị đồ chắc là áp bất mà đành chắc mê thà quỳ thà năng tất thăng quắc rắc khắc tị mặt bà đã 27 mà bắt mà đã mắc nu dùng thể chế thạ mà cả maratisan thạ hoàng áp bắt mắt tổ hít trà dần tổ bắt bồ tị Vipulang Sukhang Thích văn Bát mà đã mặc nội dung trần tị Hợp âm Bát mà đang Ánh nội dung trần tị Bát mà đang Đối các số ít của danh từ nam tính Bát mà đó là sự dễ vui, sự phóng túng, sự buông lung. Ánh nội dung trần tị thì hiện tại ngôi thứ ba số ít của động từ ánh nội dung tị. do từ anu cộng căn good cộng m em nghĩa là bắt tay vào lao vào liên kết với sống theo bà là chủ cách số nhiều của danh từ nam tính bà là là những kẻ ngu những kẻ ngâm cuồng Dummedino chủ cách số nhiều nam tính của danh từ hợp ấy Dumme thì do từ đúc cộng mth cộng y là thiểu trí không sáng suốt thiếu khôn ngoan chana chủ cách số nhiều của danh từ nam tính chana là dân chúng quần chúng những con người apatma đằng chắc hợp âm apatma đằng chắc apatma đằng đối cách số ít của danh từ nam tính apatma đó do từ nát cộng ma đó sự không dễ vui sự không phóng túng sự không buông lung mê tha quy chủ có số ít của danh từ trung tính Netanyahu là bậc trí người sáng suốt người khôn ngoan thạ năng chủ có số ít của danh từ trung tính Thana là tài sản của cải xét thằng đối với các số ít trung tính của tính đối với các số ít trung tính của tính từ sách nghĩa là cao quý cao cả quý báu nhất ý quá bất biến từ tỷ dạo ví như như là rakhati thì hiện tại nguyên thứ ba số ít của động từ rakhati căn rakha cộng a là giữ gìn hộ trì bảo vệ mà bất biến từ nghĩa là đừng chớ có anh dùng chề thắt khả năng cách atanopada ngôi thứ ba số ít của động từ anh dùng chati là bắt tay vào, lao vào, liên kết với, sống theo. Kamaratisan thắc hoàng đối cách số ít của danh từ hợp thể. Kamaratisan thắc hoàng do từ kama cộng rati cộng san thắc hoàng là sự đắm say dục lạc, sự quyến luyến dục lạc. Abhamato, chủ cách số ít nam tính của tính từ Abhamatta do từ na cộng bamatta là không dễ vui, không sao lãng. Hít, bất biến từ, thật vậy, bởi vì cha danh tô chịu các số ít và số nhiều của hiện tại phân từ cha danh tắc do từ cơ bản cha nó cộng anh tắc đã đang hành thiền đang tu thiền bắp bồ tị thì hiện tại người thứ ba số ít động từ bắp bồ tị hình thức giảng được từ động từ Bapunati do từ Bắc cộng căn ấp là đến nơi chứng đắc đạt được Vipulang đối các số ít của tính từ Vipula là rộng lớn bao la số khăn đối các số ích của danh từ trung tính số khác là sự an lạc sự an vui hạnh phúc Việt văn Pháp Cú 26 chúng ngu si thiếu trí sống lăng xả phóng túng người trí không dễ vui như giữ tài sản quý pháp 27 chớ lăng xả phóng túng chớ đắm say dục lạc không dễ vui thiền định đạt được an lạc lớn chuyển văn Pala Dummedhino Chatna Pama Rằng Anuyung Chanti Mê Thảo Nguy Mê Thác quy Chắc Apama Rằng Rakati Sattang Thanang Iwa là những con người cuồng ngông thiếu trí lao vào cách sống phóng túng còn bậc trí thì giữ cách sống không dễ vui như giữ tài sản quý mà bắt mà đằng anh dùng chề thắc mà cà mắt rất tiết sành thắc hoàng anh dùng chề thắc áp mắt tổ hi trà dành tổ quý vô lăng xuất hằng apple tiết chớ có sống phóng túng chớ có đắm say dục lạc thật vậy người tu thiền không dễ vui sẽ đạt được hạnh phúc lớn lao lý giải trong hai bài kệ này bài kệ trước đức phật mô tả hai cách sống của người trí và người ngu người ngu có cách sống phóng túng dễ vui không biết kiềm chế hành vi lời nói của mình trân tráo không hổ thẹn như đám người trong câu chuyện tự do nói thô tục chửi mắng bất cứ ai họ gặp là vì ngày lễ hội người trí thì biết hổ thẹn ngượng ngùng nên luôn giữ cho mình nếp sống chừng mực không dễ vui phóng túng tựa như một người giữ gìn tài sản quý báu vậy cũng nhân sự việc này ở bài kể sau đức phật dạy thêm pháp tu tập cho hàng đệ tử chớ có sống dễ vui chớ có đam mê dục lạc phải chuyên cần thiền định. Vì người có chánh niệm tỉnh táo trong mọi hành động, người ấy sẽ đạt được an lạc lớn. Câu nói appamatto chai yanto papo vipulang sukhang không dễ vui thiền định đạt được an lạc lớn chú giải đã giải thích là upatisasatita ya hi apamato chayanto ukalo vipulang là rằng Nibbana Sukhang và Buddha Tị nghĩa là người an trú niệm là người không dễ vui, là người tu thiền, người ấy sẽ chứng được lạc niết bàn lớn lao, tuyệt hảo. Như vậy, an lạc lớn, quý vô lăng xuất khăn, tức là lạc niết bàn, niết bà nó xuất khăn. Biên soạn giáo trình tùy theo tệ siêu, sau đây con xin được đọc bài thỉnh Pháp Sư. Thổi Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai qua, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi, mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đó vương cao, đó lã mặt hồ, đó còn tận đáy vùng nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê. Chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm Thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời. Pháp Vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, kỳ kheo năm vị đạo hành viên dung rồi từ đó phật dùng trống pháp giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường giải dầu nắng gió tuyết sương hoàng khai giáo pháp mở đường độ sinh bởi cớ tích sự tình ngày trước đại phạm thiên mãi được tán dương kính thành dân cúng qua hương thỉnh ngài thiếu pháp noi đường từ bi hàng thiện tính mãi mê trần cảnh nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan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 Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sankhaya Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Tân Cùng Chư Tục Đức Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử Hôm nay chúng ta học à, Bali Pháp Cú tiếp tục cái phẩm không dễ vui bài kệ số 6 và số 7 của phẩm không dễ vui phẩm này có tất cả là 12 bài kệ và chính duy sự ở phẩm ở cái bài kệ số 6 số 7 trong phẩm này thì nhân cái sự kiện cái ngày lễ hội ở tại Sawathi người ta có cái à, cái ngày lễ thác loạn có nghĩa là họ được à, tự do thoải mái nói bất cứ cái lời lẽ thô tục nào và với bất cứ ai mà không có bị bắt lỗi không có bị trừng phạt đừng có nói chi là cái thời xưa cái thời đại cũng vậy thú vị một khi có những người ngu si thiểu trí họ cũng sống cái đời sống hống dật như vậy nhưng cái tiệc vui sinh nhật hay là tiệc cưới ở phương tây thì chắc có lẽ là họ còn à, giữ được cái văn hóa chút nhưng mà họ cũng có cái cách dễ dàng khác còn như ở tại Việt Nam đó thì thứ quý vị nhiều khi ở trong một phường một sớm hay một xã nhà này hay nhà kia vào cái ngày à, lễ sinh nhật hay là lễ gì đó họ tổ chức ca hát họ mở loa lớn lên họ la họ hét làm cho ồn ào gây cái sự khó chịu cho lạc sớm nhưng mà nhà nào cũng dễ vui đi về đó là cái lối sống của những con người mà đức phật này gọi là pala dhammethino là những người ngu si thiếu trí bởi vì họ không có cái sự nhận thức được là họ phải bị già bị bệnh và phải bị chết họ không có nhận thức được rằng nếu họ sống dễ vui buông lung như vậy cái tâm của họ hướng về cái pháp bất thiện thì họ sẽ phải bị khổ đau sau khi mệnh chung họ không ý thức được như vậy cho nên những cái cuộc vui họ lợi dụng vào cái cuộc vui đó mà họ sống buông thả sống phúng túng gọi là có ma đắc manh dương chân trí. trong khi đó thì à, đối với người trí tức là người có sự nhận thức một là họ thấy cái cách sống buông thả như vậy phóng túng như vậy nó chỉ là mất thời gian quý báu không có làm lợi ích cho mình làm lợi ích cho người khác quả thật vậy người trí khi mà suy nghĩ thấy được cái cách sống dễ vui buông lung như vậy đó không làm lễ cho mình cho người thì bậc trí cảm thấy ngao ngán cảm thấy chán nản cái cách sống đó cho nên bậc trí giữ cái nếp sống cẩn trọng cái đêm sống không dễ vui không bóng giận giống như là một người họ có tài sản quý họ luôn luôn cẩn thận cất giữ không có đem khoe khoang cho người khác biết là họ có tài sản và họ không có đem tài sản đó quan phí một cách vô ích người trí họ giữ cái hạnh sống giống như là giữ hạnh sống không dễ vui cũng giống như là một người mà có tài sản quý mà họ giữ gìn cái tài sản quý vậy. ở trong cái bài kệ thứ nhất đó, Đức Phật dạy hai ý nghĩa này nhân cái duy sự đó vì cái tết thoát thoát thác loạn cho nên Đức Phật dạy đối với người thiểu trí ngu si thì họ sống thác loạn như vậy sống dễ vui phóng dật như vậy thì người phật tử chúng ta khi chúng ta là một người à, có niềm tin nơi đức phật nơi giáo pháp nơi tam chúng có niềm tin nơi tam bảo và chúng ta sống một đời sống à, tốt đẹp thanh tịnh thì chúng ta phải giữ cho mình một cái nếp sống có nguyên tắc và nếp sống không dễ vui cái sự không dễ vui ở đây đó nó có nhiều ý nghĩa một người sống không dễ vui tức là người có cái sự ờ, chuyên cần không có lười biếng không có biết nhác thứ hai nữa một người sống không dễ vui là một người sống không có làm những cái điều vô ích mà chỉ sống theo những cái pháp có, có lẽ cho mình có lẽ cho người khác người này rất quý cái thời gian rất quý cái sự sống sống để làm lợi cho mình thì họ chuộng về cái nếp sống đó cho nên cái thái độ mà không có xem thường những cái thiện pháp mà bỏ qua không làm không có xem thường những cái ác pháp bất thiện mà làm thì như vậy cũng gọi là cái người không dễ vui trong cái nghĩa thứ ba chứ tức là một người sống không có lơ đễnh không có thất niệm luôn luôn có cái chánh niệm sạch sati tức là có cái sự ghi nhớ biết mình biết rõ cái hành động mình đang làm biết rõ cái lời nói mình đang nói biết rõ cái tư tưởng đã suy nghĩ nhận thức biết rõ cái hành động lời nói và tư tưởng đó nó thuộc về thiện pháp hay là bất thiện pháp biết rõ cái hành động lời nói cái tư tưởng là nó đưa đến hạnh phúc hay là đưa đến sự đau khổ biết rõ cái hành động cái lời nói cái tư tưởng đó được một thiện trí thức tán thán hay là bị bậc thiện trí thức trong đời chê trách họ biết rõ thì một người có cái chánh niệm có sự ghi nhớ biết mình như vậy cũng gọi là cái người sống không dễ vui ở trong ba ý nghĩa đó chúng ta phải hiểu cái danh từ apamado hay là apamata à, apamato là chúng ta xài trong cái nghĩa đó nhưng ở bài kệ thứ hai đó thì à, Đức Phật là nhân cái sự kiện này sau khi Ngài đã nói lên bài kệ thứ nhất để nói lên cái thái độ sống của hai hạng người người trí và người ngu xong rồi thì ở bài kệ thứ hai là ngài nhắm vào cái đời sống tu tập của người đệ tử và ngài đã có cái lời khuyên mà mà đã mà nó dùng chật tí mà nó thác chữ e khác ở đây đó là chia theo động từ cái thể loại Atanopada nhưng mà thể loại Parasapada thì chữ uh, ờ, Anujun giá hay là Anujun chay dung tức là phải phải sống hay là nên sống thì như vậy có nghĩa là ma ma ma đa du manuyu chay giá tức là chớ có sống dễ vui một lời khuyên chúng ta nên nhớ rằng khi mà xài khả năng cách á, một cái động từ khả năng khách ấy, thì có ý nghĩa là một cái lời khuyên khuyên hay là một cái lời ngăn ngăn cấm nếu có chữ ma ở trong đó học cái ly là chúng ta phải chú ý ở hai điểm cái động từ ờ, mệnh lệnh cách á, Pachami thì cái động từ đó ừ, có cái ý nghĩa là cầu nguyện ước vọng hay là ra lệnh cầu nguyện như là mong rằng mong sao nguyện cho còn ở đây khi mình xài động từ khả năng cách á, có nghĩa là cái lời khuyên bảo phải hay là nên nếu có cái phân từ ma đó cộng với mệnh lệnh cách thì có nghĩa là đừng chớ có hay là không nên chúng ta phải xài thường thường ở trong các cái bản dịch đó thưa quý vị các vị dịch giả ít có sự chú ý cái nghĩa của các cái động từ động từ hiện tại hay động từ quá khứ hay động từ vị lai động từ mệnh lệnh khách động từ khả năng khách à, không có cái sự chú ý thật ra khi mà họ dịch cái bản kinh đó có đôi khi làm cho cái ý nghĩa Phật cô bị mất đi một phần nào cái giá trị vì khi mà Đức Thế Tôn ngày xài cái từ đó ngày ở trong cái ngữ cách đó là ngày có cái dụng ý cho nên chúng ta cố làm sao để chúng ta giữ nguyên vẹn cái tôn ý của đức phật khi mà ngài dạy cái điều này khi ngài xài mọi lệnh cách thì có nghĩa là ở đó ngài ra lệnh thí dụ như ngài cấm chế cái giới luật thì đức phật này dùng mọi lệnh cách là hải hãy làm như thế này đừng làm như thế kia vân vân nhưng khi ngài Ờ, thuyết pháp để mà ờ, khuyên nhắc thì ngài xài khả năng cách tức là nên thân cận với bạn lành chớ thân cận với kẻ ngu vân vân thì ngài xài mà lợi cách trong trường hợp đó chứ không phải lúc nào cũng ngài xài khả năng cách trong trường hợp đó chứ không phải lúc nào cũng xài mệnh lợi cách hay là lúc nào cũng xài khả năng cách ở điểm này đó vì rằng là cái môn học Pali mà lấy pháp cú làm cái giáo trình vì vậy cho nên chúng tôi nói hơi kỹ chút xíu cái vấn đề này vì nếu mà học Pali pháp cú bởi vì cái lớp này là hậu thân của cái môn mà học văn phạm Bali Bali phản ngữ thì do đó chúng ta chớ có sao lãng chớ có bỏ qua những cái chi tiết về ngữ pháp về văn phạm cho nên chúng ta mới nói rồi sau đó chúng ta mới bàn về cái nghĩa lý ở trong cái việc tu tập thì thưa quý vị ở trong bài kể thứ hai đó ở đây xài chung một cái động từ tức là những mà mà đang anh vui về thác rồi câu sau đó thì ma Kamarati Santhavang Anuchun Chê Thác nhưng mà vì ở cái ờ, thể kệ vì giới hạn trong cái khuôn khổ từ ngữ cho nên cái câu thứ hai chúng ta thấy không có động từ Anuchun Chê Thác nhưng mà khi chúng ta hiểu và chúng ta dịch ra thì chúng ta nên thêm một cái động từ anh ung thác ở phía sau cái chữ à, thanh sanh thao quăng câu đầu ma pa pa đá ma nu thác tức là chớ có sống dễ vui ma kama rati sanh thao quăng anh ung thác có nghĩa là chớ có đắm say dục lạc thì tại sao mà chúng ta không có nên sống dễ vui tại sao chúng ta không có đấm sai dục lạc là bởi vì ở đây thưa quý vị Apamato Hitchayanto Bapoti Vipulang Sơ Khả bởi vì không dễ vui mà chuyên tâm thiền định đạt được an lạc lớn thường thì bây giờ chúng ta hay bỏ qua cái ý nghĩa này bởi vì chúng ta cảm thấy không cần thiết trong cái việc thiền định cho nên chúng ta bỏ qua nhưng mà như vậy đó có nghĩa là chúng ta sẽ tu tập không có tiến hóa không có tiến bộ thôi trong hai bài kệ này thật ra đó thì cái bài kệ thứ hai là tô điểm cho cái bài kệ thứ nhất bởi vì cái bài kệ thứ nhất á, khi mà đức phật nói rằng người trí là giữ cái hạnh không dễ vui như là giữ tài sản quý nếu mà dừng lại ở chỗ đó, thì chúng ta không biết giữ như thế nào bài kể thứ hai đó thì chúng ta nên hiểu rằng khi mà chúng ta sống thiền định có nghĩa là chúng ta sống với chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ có được cái an lạc lớn vì cái cách sống mà thật sự gọi là apamato tức là không dễ vui là sống không có quên mình chữ quên mình ở đây đó ở trong tiếng việt của chúng ta xài trong cái nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực cả hai thí dụ như ờ, một người mà họ hy sinh cho người khác họ quên bản thân họ thí dụ như người ta nói vì nước quên thân hoặc là quên mình vì người khác người ta cho rằng cái đó là cái đẹp cái hình ảnh đẹp của một người bỏ thân mình nghĩa là không có ích kỷ bỏ quên thân mình để sống cho người khác nhưng mà điều này à, đối với đạo Phật thì Đức Phật càng dạy chúng ta là chớ có vì lợi ích nhiều cho người khác mà quên đi cái phần tự lợi tự lợi chứ không phải là tư lợi cũng cái nghĩa đó nhưng mà cái nghĩa atatha tức là lợi ích cho mình đó thì cái điều này nó trong cái nghĩa Phật pháp thì nó tốt thí dụ như chúng ta vì à, cha vì mẹ mà chúng ta đi ăn cướp đi ăn trộm để về nuôi cung phụng cho cha mẹ hay là một người đi cướp giật đi trộm cắp để lấy tiền về nuôi vợ con chẳng hạn thì cái đó, đó là vì lợi ích cho người khác mà, mà bỏ qua cái lợi ích của bản thân là bởi vì khi mà tạo ác nghiệp như vậy thì sau khi mình chết mình sanh ở cảnh giới khác thì cha mẹ không có đi theo để bên vực biện hộ cho mình hay là vợ chồng con cái những người mà chúng ta hy sinh cho họ đó ở đâu có đi theo để họ nói với diêm vương hay là quỷ sứ dưới địa ngục họ nói rằng đừng có hành hình đừng có xử phạt đừng có làm khổ cho con cái của tôi hay là chồng tôi hay là vợ tôi bởi vì người này họ vì chúng tôi mà làm nên những cái ác nghiệp hãy tha cho họ có thể nói gì được không khi mà tôn giả Sariputta ngài hỏi bà la môn thanh anh chân lý về cái sự kiện này khi mà ông ta sống một đời sống phóng vật dễ vui ông ta nói rằng tôn giả sanh phất khi ngài đến thăm bà la môn thanh anh chân lý là một người bạn cũ thì hỏi ông ta lúc này ông ta sống có cái sự chuyên cần không có phóng túng chăng thì ông ta mới trả lời làm sao ông đời sống người cư sĩ lại có thể không phóng túng được không dễ vui được là bởi vì người cư sĩ còn có cha phải nuôi dưỡng cần phải có cần phải nuôi dưỡng mẹ cần phải nuôi dưỡng vợ con cần phải thù tả cho bạn bè cần phải đối diện với vua chúa vân vân thì ngài sẽ lợi phật ngài mới cảnh tỉnh ngày mới nói câu chuyện đó gương nghĩ như thế nào nếu một người vì cha vì mẹ vì vợ con mà làm mà có cái cuộc sống phi pháp làm những cái điều ác đức thì sau khi chết sanh đâu đường ngục những người cha người mẹ của nó có thể đi theo để biện hộ hay không bên vực hay không thì ông bà la môn nói dạ không được thì ngài sẽ lập pháp ngài xác nhận được Ngài nói do đó cho nên chớ có sống dễ vui Chớ có quên lợi ích của mình Mà chỉ sống nhiều cho người khác Chúng ta sống chừng mực Làm tròn bổn phận của người con đối cha mẹ Hay người vợ đối với chồng hay là chồng đối với vợ Đối xử tốt với bạn bè nhưng mà trong một cái khuôn khổ trong một cái phạm vi thuộc về thiện pháp trong phạm vi đạo đức cái điều nào mà chúng ta làm mà không có tổn giảm đạo đức hay là làm điều đó mà không có mang cái ác nghiệp thì chúng ta mới nên làm còn chúng ta không vì họ mà để chúng ta tạo cái ác nghiệp cái đó là tự hại bản thân mình mình hy sinh làm cái ác nghiệp vì lợi ích cho người khác thì cái điều đó đó hiện tại thì người ta xã hội họ có thể cho rằng là người này là người tốt nhưng mà đức phật này đánh giá cái người mà vì lợi ích cho người khác mà làm các cái ác nghiệp thì cái đó làm tự hại bản thân ở trong đời sau thì Đức Phật không khen chứ gì là không tán thán bởi tôn giả sư Rú tá bởi thế tôn giả sư Rú tá ngài nhắc cái đó xong ngài nói rằng này bà la môn thanh niên chánh lý có nhiều nghề nghiệp khác mà có thể làm để nuôi dưỡng cha mẹ vợ con mà những cái gì nghề nghiệp đó không có tạo nên cái ác nghiệp thì nên làm các cái nghề nghiệp đó cho nên ở đây đó, có những người họ có thể họ biện hộ họ nói rằng sở dĩ mà họ sống dễ vui phóng túng họ tạo nhiều cái ác pháp và họ không có thời gian để làm việc thiện không có thời gian để mà tu tập là vì họ phải nuôi dưỡng cha mẹ hay là phải làm các cái bổn phận đối với vợ con đối với chồng con con vân thì thưa vị phạm phu chúng ta nói cho nghe như vậy đó thì chúng ta là phạm phu với phạm phu với nhau chúng ta thông cảm chúng ta bỏ qua nhưng mà đối với bậc thánh như đức phật thì ngài không có chấp nhận điều đó bởi vì anh chê bi dân chê nhà dân năng số rakhiyanang tăng. Nếu biết mình là nơi thi uy nhất thì hãy khéo bảo vệ lấy mình Mình phải bảo vệ chính mình cái đã Bởi vì trong cái cuộc sống luân hồi này Thưa quý vị Cuộc đời là cái quán trọ Đây là cha, đây là mẹ, đây là vợ con hay là chồng con nhưng mà những người này đã trong đời quá khứ họ là những chúng sanh không đâu phải luôn luôn lúc nào kiếp nào cũng là cha là mẹ là vợ chồng của mình đâu họ là những người khác nhưng mà bây giờ họ sanh lại ở trong cuộc đời này gặp nhau trong cái quán trọ cuộc đời tức là ở trong một cái gia đình rồi tự nhiên chúng ta phải hy sinh cái đạo đức hy sinh cái thiện pháp của mình để mà chúng ta sống vì họ mà chúng ta tạo các ác nghiệp thì khi mà chết đi rồi đường ai nấy đi lúc bây giờ họ cũng đâu có nhớ gì tới mình mà trong khi mình phải mang lấy cái hậu quả đắng cay do ác gì mình đã tạo nếu mà chúng ta phân tích cho kỹ thì chúng ta thấy rằng là cái việc làm của chúng ta khi mà chúng ta sống đời sống dễ vui phóng dật sống buông thả thì cái đó là chúng ta tự hại mình chúng ta không có biện hộ rằng là tôi vì ai hết chúng ta không thể biện hộ được gì đó mới gọi là người trí người trí thật sự là người khôn ngoan vì ở đây thưa quý vị một người mà sống dễ vui là người không bao giờ đạt được cái an lạc lớn chỉ có người không dễ vui tức là người này chuyên tâm thiền định thì người này mới đạt được cái sự an lạc lớn ở trong chú giải của câu kinh pháp cú này nói rằng chữ biết vô lăng xúc khăn đó an lạc lớn ở đây là chỉ cho niết bàn xúc khăn là hạnh phúc niết bàn bởi vì niết bàn là gì niết bàn năng paramang xúc khăn niết bàn là cực lạc Đức bạn là hạnh phúc tối thượng cùng tổ hạnh phúc cùng tổ bởi vì khi mà chúng ta sống chúng ta hưởng thụ cái hạnh phúc của thế gian như là hạnh phúc do hỷ tham đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc thì cái hạnh phúc của thế gian đó nó có vị ngọt nhưng mà nó có cái vị đắng tức là nó đưa đến cái sự đau khổ trong tương lai và cái hạnh phúc của thế gian thì bao giờ cái hạnh phúc đó nó cũng là cảm thọ thọ quẩn là vô thường khổ còn trong khi hạnh phúc với bạn là chấm dứt cảm thọ hạnh phúc với bạn phải là một sự cảm thọ hạnh phúc mà vì gọi là xuất khá là bởi vì hạnh phúc với bạn là lìa cái sự khổ nít nước khô không còn sự khổ gọi là lạc chúng ta cũng ví dụ giống như là một người họ có sự sung sướng khi mà họ gãi đã ngứa bị họ bị bệnh ngứa cái họ gãi nó đã ngứa thì cái sung sướng mà do đã ngứa đó là nó khác còn một người sống sung sướng bởi vì thấy người kia bị bệnh ngứa đi ngồi đâu cũng gãi còn bản thân họ thì không có ngứa cho nên mặc dù họ không có trạng thái đã ngứa như người kia nhưng mà họ nói tôi rất sung sướng là bởi vì tôi không có tôi không còn cái trạng thái đã ngứa để rồi sau đó bị đau khổ cho nên khi mà nói đến niết bàn là hạnh phúc hay là lạc niết bàn thì chúng ta phải hiểu trong cái trạng thái đó cái lạc của của ngũ trần hay là lạc của thế gian đó thì cái lạc đó cái bề mặt bề trái là sự đau khổ bề mặt là thấy hạnh phúc nhưng bề trái là sự đau khổ còn đối với niết bàn là vì không có mấy cái thứ đó không có tính cách tạm bợ vô thường không có cái sự cảm thọ là để mà khổ vì vậy cho nó mới gọi là thật sự hạnh phúc ở cái trình độ mà chúng ta hiểu biết được chúng ta phân biệt được cái hạnh phúc của của thế gian và hạnh phúc của niết bàn đạt được thì chúng ta mới có thể hoành và chúng ta đạt được bởi thế cho nên khi mà mỗi lần chúng ta có cái sự hạnh phúc của thế gian được khen hay là công thành danh toại hoặc là chúng ta trúng xuống độc đắc có được tiền bạc vân vân thì lúc bây giờ chúng ta nên tự tự nhủ rằng đây chỉ là cái lạc của thế gian cái hạnh phúc của của, của đời chúng ta phải suy nghĩ như vậy để chúng ta không có sự đắm nhiễm còn khi nào mà chúng ta có cái chí hướng chúng ta tu tập thiền định đó chúng ta có chánh niệm luôn khi chúng ta cảm thấy từ sáng cho đến chiều mình không có khởi lên tham sân si không còn lỗi lầm thì chúng ta nên biết đó là đó là chúng ta thật sự sống sống lại nhưng mà chưa đâu chúng ta chỉ mới có vắng mặt phiền não và chúng ta lạc bằng cái sự ờ, hưởng thụ do cái hành động thiện pháp chỉ vậy thôi như cái câu mà Đức Phật đã dạy rằng vui nhân mê cái tâm tí nành đã tí tức là khi nghĩ đến ta đã làm được thiện người đã sung sướng thì cái sung sướng đó, đó thì nó cũng hay hơn là một cái sự sung sướng hạnh phúc khi mà hưởng lại hưởng sắc đẹp tới hai mùa thơm bị ngon xúc lại nhưng mà ngày nào mà chúng ta chứng đạt được quả vị a la hán chấm dứt sanh tử luân hồi lúc đó vui ba hiền ác sát tức là chúng ta từ bỏ cả thiện ác đó. ngay cả cái hạnh phúc của cái việc làm thiện rồi chúng ta cũng từ bỏ luôn thì lúc bây giờ chúng ta mới thật sự là thật sự là hạnh phúc tức là khi đó chúng ta niết bàn cho nên ở cái bài kệ thứ hai đó thì ở đây là Đức Phật Ngài chú trọng Ngài đặt nặng về cái vấn đề là đắc chứng Niết Bàn thì ờ, ở đây chúng ta có ba cái giai đoạn khi chúng ta nhìn thấy chúng ngu si thiểu trí ở đời họ lao vào những cái cuộc vui họ la hét họ nhậu nhẹt say xỉn hoặc là họ nói chuyện ồn ào gân cổ lên để mà họ nói cho thỏa mãn chúng ta thấy như vậy chúng ta chán chúng ta nghĩ rằng đó là cái sống của người ngu si thiểu trí vì họ sống phóng vật, sống dễ vui hễ mà chúng ta biết nhận thức đường đó là cái giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ nhất mà chúng ta có cái khuynh hướng tu tập rồi cái giai đoạn thứ hai đó là chúng ta không có sống dễ vui không có đam mê dục lạc và chúng ta chỉ thích thú trong cái việc mà chúng ta à, học pháp hành thiện pháp mà thôi chúng ta vui trong cái việc bố thí giữ giới thì như vậy đó cũng là cũng là cái sự hạnh phúc cao thượng hơn là cái hạnh phúc mà chúng ta lao theo dục lạc của trần thế nhưng chúng ta phải hiểu rằng ở cái giai đoạn thứ hai này chúng ta cũng vẫn chưa phải là hạnh phúc thật sự cái giai đoạn thứ ba đó là làm sao chúng ta sống không dễ vui là cái sự an trú chánh niệm khi một người an trú chánh niệm trong cái đề mục thiền quán họ thấy từng cái sự sanh diệt của danh sắc họ mới nhận ra là các pháp hữu vi là vô thường các pháp hữu vi là khổ các pháp là vô ngã khi mà đã nhận thức được như vậy thì họ tiếp tục với cái tuệ quán cho đến khi nào mà họ nhàm chán họ thoát ly họ ly tham được lúc đó họ sẽ chứng đắc đạo quả mà khi chứng đắc được đạo quả có nghĩa là thấy được niết bàn ngộ được niết bàn thì lúc đó mới thật sự là an lạc thật sự là hạnh phúc nhắc lại cái câu chuyện của chị Kheo Nan Đá là người em một cha khác mẹ với Đức Phật khi mà Đức Thế Tôn ngài về thành các tỳ la vệ ngài tiếp độ quyến thuộc thì trong cái ngày đó đức vua Sutthodana đã cưới vợ cho thái tử Nanda bởi vì sau khi thái tử Siddhartha đi xuất gia và đã trở thành Phật rồi thì bây giờ cái ngai vàng thừa kế sẽ do hoàng tử Nanda là con của bà Di Mẫu Gautami thì khi đánh đá trong cái ngày lễ thành hôn và cái lên những ngôi lúc đó đức phật ngài được mời vào hoàng cung cùng với chúng tỳ kheo để tham dự cái cuộc lễ cúng dường sau khi thọ thực xong ngài trở về cái thú xứ ở ngoại thành thì nanh đá ôm bát tiễn chân Đức Phật đi Nam Đá nghĩ rằng là khi ra đến cổng thành thì chắc Đức Thế Tôn này sẽ nhận lại cái bát để mình trở trở về hoàng cung trở về nội cung nhưng ra đến đó Đức Phật ngài cũng im lặng ngày cất bước thì hoàng tử Nam Đá vì nể trọng kính trọng Đức Phật là một quân trưởng cũng như là bậc thầy thành ra không có dám lên tiếng đợi đến khi về tới cái chỗ trú ngụ là chùa Dirotha Rama Dirotha Rama rồi mới Đức Phật ngài bảo rằng này nanda đá ngươi nên xuất gia đi nanda đá đâu dám cãi lời không dám cãi lời và miễn cưỡng mà đồng ý đức phật ngài bảo tôn giả à, sariputta và chư tăng à, cho làm lễ xuất gia cho nên đá xuất gia xong thì tỳ kheo nên đá không có tu tập được không có an vui để tu tập được vì cứ nhớ tưởng đến cái vị hôn thê là nàng Kalajani ở tại Hoàng Cung đang chờ đợi mình trở về và tỳ kheo na đá không thể nào yên tâm tu hành được khi đó vị này chán nản mới thố lộ tâm sự với các vị tỳ kheo muốn hòa tục thì các vị tỳ kheo khuyên giải mà không được mới đến bạch với đức phật đức phật ngài cho gọi nan đá vào và ngày hỏi nan đá lý do tại sao buồn bực thì Nanda cũng đã trình bày như vậy Đức Phật Đà mới dùng thờ thông ngày dẫn cho lên khổ trời đau lợi để cho thấy cái sắc đẹp của các vị thiên nữ trên đó và thấy cái đời sống hạnh phúc ở trên các cõi trời như vậy như vậy thì Nanda lúc bây giờ lại bị thu hút bởi các vị thiên nữ cho nên đức phật đã bảo rằng nếu mà ngươi cố gắng tu hành khi mà chết sanh lên cõi trời sẽ được làm chủ nhân của các thi nữ này nên đã trở về được đức phật đưa trở về nhân gian và cố gắng tu tập thì lấy cái hình bóng của thi nữ đó để làm cái niềm vui làm cái động cơ để mà nỗ lực tu tập và khi mà tu tập như vậy đó thì à, vẫn có cái niềm vui để mà tu tập nhưng mà rồi bị các vị tỳ kheo cứ là châm biếm nói rằng nanh đá tu là tu mướn hay tu ờ, để trở thành chủ nhân của các vị thiên nữ vân vân tu đời sống phạm hạnh như vậy thì nó đâu có giá trị gì vân vân thì kêu nên đá cảm thấy hổ thẹn rõ ràng là cái cái niềm vui của thế gian đó, cái hạnh phúc của thế gian nó vẫn có một cái gì đó vướng mắt, vẫn có cái gì đó nó phiền muộn cho nên thì khu nên đá đã dứt bỏ được cái ờ, sự tham muốn này cái hỷ lạc này và vận dụng trí tuệ minh sát để mà chứng quả la hán và khi chứng được a la hán rồi thưa quý vị thì lúc đó thì kheo na đã thật sự là an nhiên tự tại cho nên khi mà tiền kheo na đá trở về đảnh lễ đức phật trở lại đảnh lễ đức phật và xin Đức Thế Tôn Ngài bỏ cái lời hứa trước kia đi thì Đức Thế Tôn nói rằng hả khi mà ngươi chứng được đạo quả la hán rồi thì cái lời hứa của Như Lai trước kia với ngươi ở trên cõi trời đau lợi kể như là ừ, không còn hiệu quả không còn hiệu quả không còn hiệu lực để tư khi mà chúng ta tu tập chúng ta cần phải biết được cân phân được cái nào là cái hạnh phúc giả tạm cái nào là cái hạnh phúc tương đối và cái nào là hạnh phúc tuyệt đối thì như vậy đó chúng ta mới có thể đạt được cái cái lợi ích lớn cái đó cũng gọi là cái cách mà chúng ta sống không dễ vui quan hỷ trong cái sự không dễ vui cho nên ở trong hai bài kệ này nè, thì ở bài kệ thứ nhất á, Pamada Manjun Chanti Paladame Thino Chana Abama Đành Chắc Mê Thao Vi Thạch Năng xếp Thăng Rắc rắc Thị Thì chúng ta phải hiểu trong cái bài kệ thứ nhất đó, là chúng ta hãy làm bậc trí để chúng ta giữ cái nếp sống không dễ vui giống như là người ta giữ cái tài sản quý vậy rồi ở cái bài kệ thứ hai đó thì à, chúng ta nhớ là cái sự không dễ vui thiền định là chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác và khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác chúng ta sống thiền định như vậy chúng ta mới đạt được cái hạnh phúc lớn lao tức là niết bàn ý nghĩa bài kệ này như thế nếu như một người có duyên lành một người có cái trí tuệ sâu sắc và thật sự là chán cuộc đời này thì khi mà đọc hai bài kệ đó ở trong cái bài kệ sau là sẽ giúp cho chúng ta có cái sự phấn chấn và chúng ta có cái sự quyết tâm để chúng ta tinh tấn chúng ta thực hành thiền định đạt được an lạc lớn là an lạc niết bàn thì ý nghĩa bài kể là như vậy thì uh, chúng tôi xin được uh, chia sẻ uh, bài học hôm nay với hai cậu hoa cúng như thế và hôm nay được biết là qua thử giác đẳng không thể vào rung được bởi vì thượng cũng phải đi xa nhưng nghe để đức từ tri nói là có thỉnh thượng tọa thứ tư chia sẻ thêm cho cái phần sau nhưng mà bây giờ lại có thượng tọa Tề Quyền nữa thì à, xin hai vị mỗi một vị chúng ta giảng dùm 30 phút để chia sẻ những cái ý nghĩa của hai bài kệ pháp cú này để tùy theo mỗi vị chúng ta có cái cảm nhận như thế nào về cái nếp sống không dễ vui để mà đạt được cái an lạc lớn thì chúng ta có cảm nhận qua kinh nghiệm tu tập của mỗi vị thì chúng ta có thể chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho ừ, các phật tử chúng ta nghe thì ờ, chúng tôi xin dứt lời ở đây nam mô bổn thầy Dạ, sa thú, ờ, con kính ờ, tri ân ờ, Hòa Thượng Tệ Siêu đã giảng cho cái bài học hôm nay. Bây giờ con xin thỉnh Hòa Thượng nghỉ sớm. Còn thời gian còn lại thì chúng con và Thượng tọa Tệ Quyền sẽ chia nhau thảo luận cũng như là chia sẻ thêm cái cái bài học hôm nay hai cái câu pháp cú dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh khai giá à, con xin thành kính đảnh lễ ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ hòa thượng tề siêu à, thượng tọa tề quyên à, thượng tọa minh hạnh đại đức tề tri đại đức tề đức cùng chư tăng kính chào à, quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ Ờ, nãy giờ chúng ta đã nghe Hòa Thượng Tề Siêu chia sẻ về hai cái câu pháp cú về à, sống như thế nào để gọi là không dễ vui để có lợi lạc cho mình cái thứ hai câu kệ thứ hai là nói đến cái đời sống chánh niệm thức tỉnh để như là cái sự lợi lạc đó thì à, trước tiên chúng tôi xin được uh, tiếp lời của hòa thượng tề siêu à, nói cái à, câu khó cú, so, uh, câu trước đầu ừ, câu à, khó cứu đầu nói đến cái đời sống không có dễ vui đấy thì à, nãy giờ chúng ta đã nghe hòa thượng tề siêu chia sẻ rất nhiều rồi bây giờ thì à, cái à, do rằng hôm nay à, hòa thượng dắt đẳng bận đi điều lễ ở xa cho nên à, hòa thượng không có soạn các cái câu thảo luận do vậy cái thời gian còn lại thì à, chúng tôi với đội quạt thượng tọa tùy quyền sẽ cùng nhau để chia sẻ tiếp hai cái câu pháp cú này thì uh, trước tiên đó là chúng ta nói rằng uh, với một cái uh, cái uh, cái người mà gọi là cái người có trí đó Ừ, ở trong Phật giáo đó thì ờ, như chúng ta biết đó là cái người tự thức tỉnh được mình biết được những cái điều mà mình à, không nên làm cả về cái lời nói của mình rồi hành động của mình và cái suy nghĩ của mình như vậy thì mình biết cái điều đó không nên làm mà mình tránh là nếu như nó là người trí thì à, thật sự là mình làm cái những cái gì được lợi lạc lợi lạc ở đây chúng ta không phải là nói lợi lạc theo cái nghĩa à, ở ngoài đời hay là nghĩa thông thường mà cái nghĩa ở đây là đặc biệt tức là mình làm sao được à, cái đời sống tu hành của mình có thể được tiến bộ có thể đạt được cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình đạt đến cái sự an tịnh như vậy được gọi là một cái người mà chúng ta gọi là cái người trí yeah, dạ, cái người trí chúng ta thấy à, một điều đó là nhiều khi à, chúng ta có những người đó có cái à, kiến thức ở bên ngoài rất là nhiều rất là cao học hàm học vị này như thế này thế nọ nhưng mà rồi người ta cũng có những cái hành hành vi sai trái hành vi phạm pháp rồi hành vi này hành vi nọ thì cuối cùng là họ bị tù tội rồi họ cũng không sao tránh khỏi những cái quả báo ác xấu khác cho nên à, ở đây đó định nghĩa về cái cái cái cái người trí Ờ, thì là một cái người biết ờ, thu thúc chính mình và biết làm lợi lạc cho chính mình không làm tổn hại cho chính mình đó là điều cần thiết khi nãy ờ, chúng ta nghe hòa thượng tệ siêu nói rằng cái câu chuyện của bà la môn thả thả nanh trên ý đó thì uh, ông bà la môn này đó dù gì đi nữa thì uh, khi mà ngài xá lợi phất ngài nói đó có nghĩa là một người mà không phải vì cha vì mẹ mình mà mình tạo ác nghiệp để rồi mình uh, đổ thừa rằng ừ, uh, tại vì tôi nuôi cha tôi nuôi mẹ mà tôi tạo ra ác nghiệp ở đời đó thì người ta nói với nhau là có thể thông cảm được nhưng mà còn nhiều nghề để mà mình làm có nhiều khi mình nuôi cha nuôi mẹ sát hại sinh vật để kiếm lời nuôi cha nuôi mẹ thì cái nghiệp đó cái ác nghiệp mà chúng ta làm đó, thì đâu có cha mẹ nào lãnh thế cho chúng ta đâu nhiều khi rồi là mình à, không biết phần tự lợi đó nãy chúng ta nghe đó à, không biết phần tự lợi tức là dù chúng ta có có nuôi cha mẹ nuôi mẹ vì cái tâm báo hiếu của mình việc đó là một việc nhưng mà mình tạo cái ác nghĩa à, thì cũng không ai gánh cho mình đâu cha mẹ cũng không đứng ra để nói rằng ờ, cái điều đó là để tha cho con tôi hay là này kia cũng không được hay hoặc là à, để rồi cha mẹ gánh cái điều đó cho mình thì cũng không được ờ, cho nên ở đây nó là một cái người trí chúng tôi nghĩ rằng à, à, đời đời sống mà mình sống không có dễ vui à, thì phải nói rằng một cái đời sống rất là cao quý và dạ, bởi vì dễ vui ở đây có thể nói rằng là từ cái việc mà mình gọi là mình quên quên mình mình quên cái phận sự của mình à, cái phận sự của mình là một cái người đang biết tu yeah, dạ, đang biết tu dù ờ, chúng ta là những người cư sĩ hay là các cái bậc xuất gia cũng vậy tức là chúng ta đang hãy là cái người trí mà mình sống không có phóng dật à, hay là không có dễ vui thì cái không dễ vui ở đây tức là mình sống không có quên mình Dạ, không có quên mình hay là nhiều khi nói rằng là à, mình à, quên mình là cái người tu cho nên cái cái đời sống mình sống buông thả à, sống phóng túng ừ, mà mình phóng túng ở đây đó thì mình tạo cái nghiệp bất thiện thôi à, cho nên là khi mà mình mình quên mình không biết mình là người tu đó cái cái đó đó là sống dễ vui bởi vì hãng người tu á, thì là mình mình biết sửa cho chính mình à. và nếu nói là không có dễ vui đó thì mình không làm các cái cái cái cái, cái việc ác ở trong đời sống ngay cả cái cái suy nghĩ của mình rồi à, cái lời nói của mình rồi à, cái hành động của mình trong mỗi cái hành vi đó đó thì à, đều đưa đến cái khổ sầu cho mình à, và cho những người xung quanh ở đây đó à, khi mà mình tạo ác nghiệp thì mình làm tổn thương đến với một cái đối tượng mà mình đang tạo đó người ta cũng đã khổ đau rồi mình nói này nói kia đó bằng ác khẩu của mình thì người ta cũng đã khổ rồi rồi bản thân của mình cũng khổ rồi hay hoặc là mình có hành động bất thiện á, thì người khác cũng khổ với mình rồi rồi là mình cũng bị cái quả khổ rồi rồi cái suy nghĩ mà làm tổn thương cho người khác đó thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là mình tổn thương mình trước mình tổn thương mình trước tại vì mình dằn vặt cái tâm của mình mình tham ờ, mình sân si hoặc là mình tà kiến thì những cái biểu hiện đó là biểu hiện của cái người thiếu trí cho nên ở đây sống không dễ vui à, không có phóng vật không có dễ vui là một đời sống có thức nhưng là một người trí nhưng là một người trí cũng có một cái câu pháp cú khác đó thì à, Phật cũng có dạy đó là điều ác nhỏ chớ khinh tưởng quả chẳng đến mình kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình à, Đức Phật Ngài dạy cái người mà kém trí cái người thiểu trí đó là mình không biết cái gì để mà mình mình tránh không biết cái gì mình nên làm cho nên là dù là mình tích lũy cái, cái, cái, cái điều ác nhỏ thôi ờ, điều ác đó tuy là nó nhỏ nhưng mà rồi đó là mình cứ tích lũy hoài lâu ngày thì mình à, sẽ thành một cái mình có thể dễ dàng làm một cái, cái điều ác lớn cái điều ác lớn cho nên chính vì mỗi cái khắc thời khắc đó đó là những cái khoảng khắc đó là mình sống dễ sống dễ vui không biết mình là như thế nào ừ, không biết mình nên tránh cái gì và không biết mình nên làm cái gì à, ngược lại với cái bậc cái người trí đó thì người ta làm cái người điều thiện ta làm cái điều thiện trong mọi thời khắc dù là lời nói của họ nói thiện hay là cái hành động của họ là hành động thiện rồi cái suy nghĩ của họ cũng là hành động thiện mình à, sở dĩ được giác ngộ là giờ mình có trao dồi tu tập à, rồi suy nghĩ mà mình được thanh tịnh an lạc là vì mình có trao dồi tu tập chứ còn nếu như mình không có trao dồi tu tập gì hết thì mình đâu có an lạc mà mình cũng đâu có cái sự giải thoát như thế nào cho nên ngay cả những cái điều thiện dù là nhỏ thì ờ, đức phật ngài cũng dạy cho chúng ta biết rằng điều thiện nhỏ chớ khinh tưởng quả chẳng đến mình bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình cho nên cái ờ, bậc trí đó biết tạo những cái thiện sự cho chính mình tạo cái thiện nghiệp cho chính mình bởi vì ờ, trong Phật à, Phật pháp đấy thì à, trong những lời mà chúng ta thấy rằng những lời dạy à, ở nguyên thủy nhất đó, thì chúng ta thấy rằng là Phật dạy chúng ta đó là hãy nên nỗ lực lấy nỗ lực lấy tự mình à, xây cái hãy đảo để mình tìm cái chỗ nương tựa cho chính mình bởi vì à, à, cái nương tựa đó, nương tựa ở đây là nương tựa bằng những cái thiện pháp nương tựa bằng những cái thiện pháp cho nên chúng tôi nghĩ rằng à, dù mình à, tu đó thì làm sao nếu để làm một cái người mà mà thức tỉnh thì ngoài những cái tránh xa những cái việc ác ra đó thì mình cố gắng làm cái việc thiện dù là việc thiện nó nhỏ thôi nhưng mà mình cố gắng mình làm mình tích lũy từ ngày này sang đến ngày tháng nọ từ tháng nọ đến năm kia đó à, chúng ta có cái sự tích lũy như vậy thì lâu ngày chày tháng thì cái thiện pháp mình nó mới lớn mạnh được nha dạ. và ngay cả cái nghiệp cái nghiệp bất thiện à, dù việc ác nhỏ đó, mình cũng đừng có xem thường Ừ, bởi vì cái cái cái xem thường đó là cái tính dễ vui đó xem thường cái ác nghiệp cũng là một cái tính dễ vui mà mà mà xem thường cả cái cái thiện nghiệp mà trong đời sống hàng ngày thì cũng là một cái tính dễ vui và mình bỏ quên cái phận sự của mình cũng là cái tính cũng là một cái cái cái cái cái điều việc làm nó là dễ vui cho nên ở đây nó là không dễ vui là bậc trí thường có sự thực hành như vậy chúng tôi à, có một cái suy nghĩ như thế này tí dụ à, dù là chúng ta ừ, sống như thế nào ở trong một cái hoàn cảnh nào thì à, mình ráng giữ cái đời sống tu tập cho chính mình bởi vì nếu như mà mình không có cái à, thứ nhất đó là mình à, cố gắng tránh xa các cái việc ác ở trong mọi cái suy nghĩ của mình nè à, mình đừng có nghĩ quấy đừng có nghĩ xấu nghĩ mà ở như trong kinh gọi đó là để tham dẫn đầu mình hay là để sân hận dẫn đầu mình hay là về để cái sự não hại quan trái dẫn đầu mình thì à, cái đó nó không tốt không tốt như vậy thì à, cả cái suy nghĩ của mình lời nói của mình và cái hành động của mình phải chấn chỉnh để làm cho nó tốt và phải thường xuyên ờ, thực hành những cái thiện pháp bởi vì ngoài cái việc tránh xa các nghiệp ác ấy, thì mình thực hành cái, cái đời sống gọi là tu tập cho chính mình thì ờ, như thế nào nữa thì để giữ cái nội tâm thật sự là an tịnh à, thật sự là an tịnh bởi vì ờ, chúng tôi nghĩ rằng mình đã bao nhiêu kiếp luân hồi rồi khi mà mình bị những cái luân hồi rồi những cái cái tập khí ờ, cái tập khí bất thiện từ vô lượng kiếp đó tham sân si nó nhiều bây giờ là mình phải tập ờ, chúng tôi để ý rằng một điều đó là một ngày đó chúng ta cứ xoay quanh ở trong cái, cái dục tham xoay quanh trong cái sân hận xoay quanh trong cái nợ hại khi nói đến dục tham đó, không phải là cái chuyện gì nó to tát mình yêu thích cái gì đó đơn giản thôi chứ không phải là để tới mình phải đi chiếm đoạt cái này cái kia gọi là dục tham không mà là mình khởi lên những cái ý niệm bởi vì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi điếm thân xúc chạm á mình thấy những cái điều đó nó khả ái khả là khả hỷ thì tâm của mình đã bị dục tham nó sanh khởi à, thâm tâm nó bị dục tham rồi. cho nên là mình tránh đừng để cho dục tham à, dục tham sanh khởi tránh bằng với cách này cách kia ra là giữ cái tâm của mình được an tịnh trong đời sống chánh niệm rất là quan trọng cái thứ hai nữa đó là à, trong cái đời sống của mình thì à, cứ tập dần đi yeah. Dạ, tập dần mình à, cứ nghĩ cái gì đó thiện thì mình nghĩ còn nghĩ gì đến à, pháp bất thiện pháp xấu thì mình mình mình tránh à, tránh dành cái thời gian cho cái cái tâm của mình nó nó tập cho mình đừng có bị bị bị bị thất niệm nha mình bị thất niệm nó cứ hoài hoài như vậy đó nó thường xuyên như vậy đó lâu ngày đó là mình khống chế nó không được mình điều chế nó không được mà có khi đó là chúng ta bị tán loạn à, tán loạn ở trong cái hoàn cảnh này hoặc trong hoàn cảnh kia đó thì cái đó là cái cái cái tai hại cho mình thôi chứ không tai hại cho ai à, tai hại cho mình thôi bởi vì dù có mình có chạy đôn chạy đáo mình lo cái này lo cái kia đó nhưng mà cái tâm của mình không có được có cái sự an tịnh thì e rằng à, giờ phút lâm chung mình không có được an tịnh thì nó nó rất là nguy hại cho mình cho nên là chúng tôi nghĩ rằng à, để mà có một cái nhân duyên lành mình gặp được chánh pháp là một cái điều cao quý rồi thì mình à, ráng cố gắng hành trì học hỏi và hành trì yeah. Dạ. hành trì ở trong mọi cái thời điểm nào cũng vậy mình phải luôn luôn hành trì à, đi đứng nằm ngồi gì đó thì ráng cố gắng chúng tôi nghĩ đó như cái vốn cho chính mình mình có làm ông sư ờ, gì đi nữa nhà dạ. nhưng mà mình không tập cái tâm của mình á hay là mình là một cái người cư sĩ bao nhiêu thời gian làm cư sĩ làm phật tử đi nữa đó mà cái tâm của mình nó cứ cứ trao đảo cứ trao đảo rồi là mình cứ phóng túng khoan dung thì giờ khúc lâm chung mình cũng chẳng được có cái gì người ta à, cái cái cái chúng tôi nói cái cái đời đời sống tu hành á nó nó dày dặn hay không á dạ nó dày dặn hay không là do cái nội tâm của mình ừ, chứ không phải nói là bằng thời gian không có đo bằng thời gian nha dạ, đến với Phật pháp này đó giới bằng đến với bằng cái sự niềm tin đến bằng niềm tin đến với Phật pháp này là đến bằng cái sự hiểu biết đó là trí tuệ nhưng mà rồi đó là chúng ta tự chọn lọc cho mình à, thấy rằng cái gì mình nên nên làm đó cũng là trong những cái cách mà gọi là mình phòng hộ cho chính mình sợ rằng à, trong cái đời sống của mình có khi mình à, chởn mãn đi đó là dễ vui đó chúng ta chởn mãn chúng ta hờ ơ với cái phận sự của mình thì những cái lúc đó đó là pháp bất thiện nó có thể dễ dàng sanh khởi ừ. mà sợ rằng đến giờ phút mà chúng ta à, nằm trên giường bệnh rồi chúng ta đối diện trước sự chết mà tâm mình không có một chút nào định tĩnh rồi mình cũng không có một cái gì ấn tượng sâu sắc trong đời sống tu tập của mình một cái gì để à, trở thành một cái ấn tượng sâu sắc trong thiện pháp á mình nhớ đến những cái điều thiện mình làm mình suy tới điều thì mình làm hoặc là mình định tĩnh không tán loạn thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó nó nó nó nó thật sự là mang đến cái sự tai hại cho chúng ta rất là nhiều cho nên trong cái sự tinh tấn á, thì à, chúng tôi nghĩ rằng mình không có cái gì à, gọi là cái sự phòng hộ quý nhất là cái vốn có của chính mình đó là tài sản quý nhất và cái vốn có của mình đó là giới hạnh mình có đời sống chánh niệm của mình cũng có rồi mình cũng có tạo trữ các cái công đức từ bố thí cúng dường cho đến cái việc mà cung kính cho đến cái việc mà chúng ta lắng nghe Phật pháp suy si tư Phật pháp đó chúng ta đã có những điều đó mà có điều đó để chi để cuối cùng là khi trong đời sống của chúng ta trước thì mình cũng biết rồi mình bỏ cái thân này cái thân này cũng là một hiện tượng tạm thời thôi à, à, có vị thì nói rằng là à, nói rằng là mình không cần phải phải nói là sống dài hay sống gì nhưng mà mình sống thật sự là có ý nghĩa ở trong đời sống cũng như là có một cái câu pháp cú là Phật dạy đó là dù mình cả trăm năm nhưng mà mình không rõ cái pháp sanh diệt ờ, không bằng chỉ cần sống một ngày thôi nhưng mà một ngày đó chúng ta hiểu rõ chúng ta liễu ngộ được chúng ta hiểu rõ được cái sự sanh diệt đó để chúng ta nhàm chán ly tham nhưng mà sự thật như vậy đó thì ờ, cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là để mà có những cái để để mà có những cái điều mà chúng ta không có không có dính mắt đó thì chúng tôi nghĩ rằng ngay cả trong những cái cái suy nghĩ nho nhỏ thôi trong một cái mai mai nho nhỏ thôi mình đừng tập cho mình là đừng có bị dính dính mắt thì cái đó mới thật sự là cái lớn mạnh ở trong thiện pháp và đó cũng là cái cách mà gọi là phòng hộ hay hoặc là mình có tạo trữ các cái công đức thiện sự trong đời sống hàng ngày mình xem đó như là một tài sản quý cho chính mình bởi vì ờ, giờ phút lâm chung thì chắc có lẽ là mình không đem theo được cái gì hết à, chỉ có đem theo được có cái là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện à, quả của thiện nghiệp và quả của ác nghiệp mà quả của thiện nghiệp như là để nói là cái tâm mình không có bệnh hoạn thiện là cái tâm mình không có bệnh hoạn à, à, rồi cái tâm của mình là ừ, không có cái à, là an lành rồi là mình à, à, không có lỗi lầm à, không có bệnh hoạn rồi là thiện nghiệp là nhân lành cho đến cái quả vui à, quả vui chúng ta chưa thật sự là hoàn toàn giải thoát có lẽ là chúng ta cũng còn luân hồi nhưng mà ít ra đó là à, cái thiện pháp mà chúng ta tạo hàng ngày nó trở thành một cái động lực nó trở thành một cái à, sợi dây kết nối để rồi à, chúng ta sẽ dễ dàng hướng đến sự giải thoát điều đó nó phát xuất từ ở cái tâm nguyện của chính mình mình còn à, dướng mất cái gì thì sẽ còn khổ lụy cái đó và chính cái đó là cái khổ đau mà đức phật ngài nói rằng cái tài sản quý nhất á, là thiện pháp à, trong đời sống hàng ngày ờ, xem như là một cái sự cao quý nhất rồi mình có cái sự phòng hộ à, bảo vệ cho chính mình mà bảo vệ ở đây đó là không ai bảo vệ bằng mình bảo vệ lấy mình cha mẹ cũng không bảo vệ thầy tổ cũng không bảo vệ à, phật cũng không bảo vệ cho mình được mà chỉ có cái mình tự bảo vệ cho chính mình mà bảo vệ ở đây đó là chúng ta có cái sự tinh tấn tinh tấn trong mọi trường hợp tinh tấn ngay cả trong cái suy nghĩ pháp bất thiện chưa sanh thì mình đừng cho nó khởi lên ở trong lòng của mình trong tâm của mình rồi pháp thực bất thiện đã sanh rồi đó thì mình nên tìm cách để loại trừ nó ra à, loại trừ nó ra đừng để chứa chấp dù là một chút dù là nhỏ nhoi chút xíu thôi cũng không nên bởi vì nếu mà nó tích tụ lâu ngày thì nó lớn mạnh lên nữa thì cái đó nó nó không tốt cho đời sống tu hành của mình và đặc biệt là chúng ta làm sao để tạo nên một cái thiện pháp ở trong đời sống của mình chúng ta hãy nhớ và thành những cái điều thiện từ cái việc giữ giới từ cái việc cung kính phục vụ từ cái việc nghe pháp rồi từ cái việc chánh chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày đó chúng ta ráng tạo cái đó vì cái đó là cái vốn liếng của chính mình ừ. Ừ, cái vốn liếng của chính mình rồi khi mà mình có vốn liếng rồi có những cái thiện pháp rồi thì mình nên giữ cái thiện pháp mình đã có đừng để mất ban đầu thì chúng ta dạt dào chúng ta à, sôi nổi rồi à, chúng ta nhiều cái lắm nhiều cái lắm nhưng mà đến một thời gian nào rồi chúng ta thối thất à, chúng ta thối thất chúng ta chởn mãn rồi lơ là với cái thiện pháp thì à, giống như cái câu mà người ta nói rằng mình có thua bao nhiêu trận không biết nhưng mà cái trận cuối cùng mình thắng thì thật sự là mình là mới là người thắng còn nếu như mà, mà, mà mình thắng bao nhiêu trận đầu mà trận cuối cùng mình thua coi như là mình đã thua cái chung kết chung kết của một kiếp người kiếp nhân sinh thì chúng tôi nghĩ rằng à, chúng ta là cái người biết tu đó nhà dạ, cái người biết tu đó, thì tự tự mình xây hòn đảo cho mình hay là tự cái chỗ để tìm cái chỗ nương tựa cho chính mình như là câu pháp cú Phật dạy rằng attai attano nato kovinato barosiya attata hisudante na na thăng la pha tí đun la phăng chính ta tự nương tựa nào ai khác cứu tinh tự mình khéo điều phục được cứu tinh khó được Phật dạy như vậy thì à, chúng tôi xin được chia sẻ với bấy nhiêu lời ở trong cái câu pháp cú đầu ở trong hai câu pháp cú này thì chúng tôi xin chia sẻ cái câu pháp cú đầu à, có lẽ là còn thời gian còn lại thì à, không biết là thượng tọa tị quyền có trước máy không nếu ờ, có thượng tọa tề quyền trước máy thì tỉnh thượng tọa quan hỷ tiếp tục chia sẻ cái thời gian còn lại câu phục cứu số 2 trong hai bài kệ hôm nay kính thỉnh ờ, thượng tọa cảm ơn thượng tọa rất nhiều nam mô bổn thầy nam mô tham ma nam mô sang khai di tự để chúng được nghe rõ dạ cảm ơn quý vị chúng con kính đến đến đức phật giáo pháp để chúng tăng kính lễ đến uh, ờ, thượng tọa pháp tân tổng minh hành để đức chủ trì để đức từ đức cùng chư tăng đang hiện diện à, thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử và dạ, kính bạch quý ngài kính thưa quý vị quá thật thì um, hôm nay chúng ta học cái câu phó cú số ờ, hai mươi sáu hai mươi bảy mà thượng tập tân vừa đã giảng về câu phó cú số hai mươi sáu và hai mươi bảy chớ lăng xả phóng túng chớ đắm xa dục lạc không dễ vui thiền định đạt được an lạc lớn có thể nói rằng một con đường luân hồi là một con đường chiều hệ lụy của vô minh và tham ái một con đường đường hệ lụy chạy theo ác ma tâm bị dính mắc tâm bị chấp thú xem như là chúng ta đã rơi vào ma đạo nhưng ngược lại không dễ vui thì đó là chỉ chính là một cái điều mà chúng ta đã thành tựu được tốt đẹp cũng như pháp cú kinh nhiều pháp cú kinh khác cũng đã dạy rằng nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hạnh hành thận trọng tự điều sống theo pháp ai sống không phóng dật tiếng lành ngày tăng trưởng hay là nỗ lực không hướng dẫn tự điều khéo chế ngự bực trí xe đạo đức lục khó ngập tràn là như thế bởi vì nếu như chúng ta thấy từ cái phóng túng cái phóng túng đây tức là từ cái dễ vui mà cái dễ vui đó chính là cái phóng vật. mà nếu như người mà phóng vật tức là si phóng vật xuất hiện thì kéo theo tức là tham tật kiến ngã mạng sân tật lận hối thô tạp vô quý phóng vật là đó, nó đi nó đi một group như vậy thì có thể nói rằng là uh, thì chúng ta sẽ không bao giờ có có thể à, có thể mà mà mà mà, mà tự mà định tĩnh mà mà tu tập được chúng ta cứ suy nghĩ đi nếu mà chúng ta ăn trú niệm đó, thì đó chính là có chánh niệm ở trong tâm thì không bao giờ có thể bị cái bị cái ác pháp nó tức là bị cái cái cái cái, cái bất thiện nó ngự trị mà nếu như không bị bất thiện ngự trị thì thế là chúng ta sống trong thiện pháp bởi cái người tu thiền cái hay một chỗ đó là cái gì cái tâm phải giữ vững được cái cái cái cái cái, cái tâm thiện đó cái tâm không phóng vật lâu dài kìa và một cách cao cả hơn cái tâm không phóng vật đó mà tham đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc là cái tham của của của của cảnh đối tượng cảnh nhưng cái đối tham cái tham ở trong trong lòng của chính chúng ta chính là những cái gì chính là những cái những cái chấp ngã những cái bực bội những khó chịu những cái những cái cái, à, cái, cái quấn khúc ở trong lòng hay là những cái bực bội khó chịu thì quả thật đây chính là một cái điều nó mới là một vấn đề nữa nhiều khi á, chúng ta cho rằng chúng ta có một thời gian tu dài là chúng ta chặn đứng đứng được cái cái cái cái cái cái cái, cái phóng vật chặn đứng được cái cái tham lam cái sân hận đúng chúng ta chỉ mới ngăn nó đó thôi chúng ta chỉ mới ngăn nước thôi chứ không phải là chúng ta đã diệt được chứ chúng ta đã đã đuổi được hay là diệt trừ được mà chúng ta mới chỉ ngăn nước rồi đến một khi nó có một cái cái cái gì đó mà nó nó nó, nó, nó lớn hơn nó mạnh hơn thì thế là chúng ta sẽ bị sẽ bị cái gì sẽ bị bất lợi vô cùng đó chính là cái gì khi mà chúng ta à, có thể không còn khi mà chúng ta không còn còn còn tu thiền nữa trong chúng ta dừng lại chút xíu đó chúng ta không còn cái cái cái cái, cái kiểm soát được đó, không có điều phục được đó, ngay lúc đó, đó thì tâm của chúng ta có thể rất là dễ dàng bực bội khó chịu khi à, khi bị người ta nhìn khi bị người ta nói hay khi bị người ta phê phán hay bị người ta à, làm cái chuyện gì mà mình bực bội hay mình có thể chấp ngã chấp thủ của mình nó dễ khởi sanh rồi ờ, lúc hôm ờ, lúc hôm rằm chúng tôi có nói cho quý phật tử nghe một điều đó. thật ra cái đời sống tu á ở cái đời sống nó rất dễ mà nó rất khó nó dễ sao dễ tu lắm vô rất khó cái tức là kiềm được cái cái đời sống tu của mình không phải là mình nói mình tu tích cực mình tu phải nói là xuyên suốt gì ghê gớm lắm nhưng mình tu làm sao mà mình nhìn mà mình nghe mình thấy mình nói mình cảm thấy nó nhẹ nhàng khi có sự tiếp nhận cũng vậy khi người nói cho mình hay mình nói với người cũng vậy cũng trong một cái sự kiểm soát Trước khi mà khi nghe một cái gì nó mắng tôi đánh tôi cướp giật của tôi ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi nói như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta bị tổn thương mà chúng ta biết đặt xuống khi chúng ta bị tổn thương mà chúng ta không có sân hận không có gây cái phản ứng lại đối với người nên cái chỗ này đặc biệt lắm quý vị không dễ dàng chúng ta tu gọi là đạo cao đức trọng là chỗ này mình biết cái tha thứ biết cái giận hờn mình bực cái người đó nhưng mình vẫn tha thứ được người đó mình cảm thấy rằng cũng như đó, quý vị biết nếu như quý vị biết người ta người ta lợi dụng quý vị quý vợ quý vị giúp người ta không nếu nói theo sâu chiều thì chúng ta không giúp nhưng nói ngược ngược lại thì chúng ta giúp mà theo cái khả năng của mình biết họ lợi dụng có nghĩa rằng nếu chúng ta cho rằng bây giờ tôi không bao giờ tôi chấp nhận ai lợi dụng tôi hết nói vậy có nghĩa là chúng ta biết rằng mình nghĩ rằng nó nghĩ rằng mình ngu à ở đây chứ chúng ta nói như vậy thì không đúng cái ý nghĩa của Phật pháp người ta lợi dụng mình mình không để người ta lợi dụng một cách quá đáng nhưng chúng ta cũng chặn đứng cái tâm của mình đừng có cảm thấy bị xúc phạm khi người ta lợi dụng mình khi người ta khi người ta qua mặt mình cái mà người ta qua mặt mình đó chính là chúng ta đã hướng tâm tới cái gì hướng tâm tới tới tới tới, tới cái cả chấp rồi mà như vậy thì rời xa thiền định rời xa ý nghĩa ý niệm của Phật pháp cái điều đó nó đặc biệt lắm muốn việc bởi vì tâm á một cái cái tâm á, mà không động không sầu nó hay lắm. Mà tâm không động không sầu này chính là cái tâm cái tâm cái tâm metta karuna muốn đi đâu bếch kha bếch kha đặc biệt lắm cái tâm xả đó nó nhẹ nhàng và nó không có bị dính mắt mà chúng ta đỡ phải đau khổ mà chính vì vậy cho nên chúng ta dễ dễ dàng đạt được cái thiền định cao cả hay đạt đến cái cái cái sự chứng thánh chứng quả đó là chính là cái gì là chúng ta biết biết vượt qua chứ còn cái mà mà chúng ta à, vượt qua cái chuyện mà mắt với cảnh sát tay nghe tiếng mũi ngư mùi thân xúc chạm lưỡi đến vị thân xúc chạm vân vân thì những cái điều đó mà vừa lòng khái khỉ khá lạc thì chúng ta dừng lại và cái khó chịu chúng ta kiểm soát ở trên cái đó nó chỉ là hình hình thái nó mang tính sinh động nhưng một cái hình thái mà nó nhẹ nhàng đơn giản từ trong tâm mình kìa tức tác động mình mà, mà, mà nó có có tác động mà hiển cảnh cảnh nó cảnh lớn cảnh hiển lộ rồi còn nó cái cái nó nhẹ nhàng nó nó nó nó nó nó nó, nó, nó. và chúng ta bị nhẹ nhàng tức là chúng ta bị cái tật cái lận cái hối đó hay chúng ta bị cái chấp thủ đó nó rất là ghê gớm mà người tu nếu như trong cái trong cái gì trong cái giận hờn bực bội khó chịu hay trong cái sự dính mắt không biết buông bỏ cái đấm sai cứ chìm nghiễm ở trong đó là chúng ta hết thuốc chữa ngay cả quý vị biết chúng ta hưởng thiền lạc một cách quá đáng thì cái thiền nó cũng thì nó rơi vào cái cái đấm sai trong cái dục lạc à, cái dục dục lạc cao cấp bởi vì tại sao người ta dễ bị bị cái gì người ta dễ bị điên loạn hay người ta dễ bị bị coi như là hơi hơi coi như hơi tửng tửng như vậy bởi vì khi người ta ngồi thiền người ta cảm thấy tâm nó nó nó, nó mát mẻ tâm nó vui vẻ và tâm nó phơi phới tâm nó nó nó nó, nó thời thới phơi phới khi đó đó người ta cảm giác lạc thọ đó một cách quá đáng thì nó rơi vào cái tham dục nó rơi vào một cái cái dục lạc họ nào họ không hay và thế đó là họ xa đi cái gì thế là cái ấn chứng của thiền hay là cái cái sự tĩnh lặng của thiền nó nó mất đi cái cảm giác đó nó mất đi bởi vì khi mà, mà có tham dục khởi lên thì kết quả của thiền nó sẽ mất liền ừ. cái định nó giảm nó giảm thì các ấn chứng nó không còn nữa và bởi vì chúng ta thấy uh, thân của vị ấy được được uh, được ừ, một cái cái cái hỷ lạc nó phát sinh mà nó, nó tắm ướt mà nó, nó, nó, nó, một cảm giác lạc thọ nó khởi sinh lên đó. thì nếu như cái người tu tập mà mà có một cái sự điều phục đó, thì việc ấy vượt qua còn nếu không điều phục ngay cả lúc đó chúng ta cũng chết chúng ta cũng xa lầy trong cái trong sự tu tập đó nếu như không có không có cái sự điều phục không có sự kiểm soát cho nên ở đây cái người tu cần phải có một sự tỉnh thức vô cùng lớn để chúng ta mới vượt qua được chứ còn không dễ dàng và đúng như vậy đó đối với cái cái cái, cái Đức Phật luôn luôn dạy chớ cứ sống đời phóng dật chớ say mê dục lạc không phóng dật thì định đạt được an lạc lớn như chúng ta thấy ở đây nè à, không có thể nào mà chúng ta sống ở trong cái cái dục lạc như thế hay chúng ta rồi, rồi chúng ta học được những cái câu sau tức là à, người nếu mà chúng ta tu tập được á, thì chúng ta xây cái lầu cao của trí tuệ không sầu nhìn nhìn khổ sầu bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng vân vân những cái những cái câu kinh số cú như vậy để chúng ta thấy à, cái giá trị của của chánh niệm của chánh định hay của mà à, của của cái sự thu thúc của cái sự kiềm chế à, của cái sự ngăn chặn các phiền não rất là quan trọng cho nên nếu mà chúng ta à, à, nếu chúng ta có cái tâm tu thì chúng ta thấy chỗ này nó mới là quan trọng bởi vì người có hay có người có lòng tạm lòng quý thì người ta mới ngăn chặn từ lúc đầu cơ chứ còn khi mà khi mà chúng ta đã cũng như là khi mà chúng ta ngồi thiền à, quý vị thử thử thử suy suy nghĩ nếu chúng ta ngồi thiền mà tự nhiên chúng thấy tâm chúng ta nó loạn tâm chúng ta nó bị phóng dật là chúng ta biết là tâm chúng ta chưa có chánh niệm chưa có chánh định thì cũng vậy bắt đầu chúng ta phải quay lại tập đó tập cho tâm của nó không phóng dật tâm nó phải ghi nhận chứ còn nếu mà đó, tôi ngồi thiền không được tại sao không được bởi vì mình không chịu ngồi chứ sự thật ra bây giờ hít vào biết mình hít vào thở ra biết mình thở ra chúng ta đang có ghi nhận mới có cái niệm cái sự ghi nhớ chúng ta nhớ đó mới chỉ là sự ghi nhớ chứ không phải là chánh niệm chúng ta hay hay hay nhân danh hay ăn gian cho nó bớt cái niệm và cái sự ghi nhớ thôi còn cái chánh niệm mà nó xuất hiện à, cái này, cái mới khó trong cái chuyện đơn giản mới chỉ là ghi nhận thôi ghi nhận cái sự thở ra thở vào và ở mình định trụ tại chỗ đó có cái niệm sự ghi nhớ cứ ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ hoài như vậy và, và tâm của mình nó thật sự yên lặng tức là giới phần của mình lúc đó nó xuất hiện chứ không phải là mình chính chính chúng ta trước khi đó chúng ta phải có giới phận rồi trong khi là chúng ta niệm ra thở ra thở vào niệm đó ghi nhớ khi niệm ghi nhớ đó thì nó mới hỗ trợ được mình chính nó hỗ trợ như vậy thì chúng ta mới ghi nhận được à chúng ta hít vào chúng ta hít vào biết chúng ta hít vào thở ra biết ghi nhận như vậy và cái niệm nó giữ như vậy để cho là cái gì chúng ta mới nhìn thấy nó rõ ràng là à thì ra cái đời sống của tất cả nó dựa vào cái hơi thở này nó thở ra thở vào này cái hơi thở sanh lên và cái hơi thở chấm dứt và chúng ta cứ thở mãi thở mãi tức là nó sanh diệt nó sanh diệt của hơi thở tức là đời sống này là một đời sống sanh diệt bằng một cái bằng một cái niệm ghi nhớ và ngay khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì thế là chánh niệm khởi sanh lên mà nếu như cái chánh niệm đó mà nó hợp trong trong tâm đạo siêu thế thì như thế đó chúng ta mới chiến đạo chiến quả tu đồ vật không có bình thường mình ngồi mình cũng niệm rồi mình nói tu hồi tôi có chánh niệm trà dữ dằn ha nếu mà có chánh niệm khi đó nó vững vàng rồi đó rồi chúng ta mới có cái là sao mới chai nhá được nếu chúng ta đọc kỹ lại đi thì thường chúng ta chỉ có cái niệm chứ chúng ta chưa chắc có chánh niệm mà có cái niệm cũng là tốt của cái sự ghi nhớ mà cái niệm như vậy là xấu niệm là xấu hữu tình hảo tức phối hợp với với thiện thì đây chính là, là tâm tốt tâm nó đi với với cặp tâm tâm tốt mà tâm tốt đó chính là cho cái quả vui cho cái quả an lạc ở trong ở hiện tại cũng như tương lai có thể nói rằng cái tâm con người mình mình đừng có nghĩ rằng khi nào à, như các sư tu thì nó phải À, phải phải đúng gì nghe phải giữ tâm chánh niệm nghe tất cả chúng ta khởi tâm phóng vật khởi tâm bất thiện là quả bất thiện người tu hay người không tu gì cũng như thế mà người xuất gia hay người tại gia gì cũng như thế đây là cái điều mà chẳng qua đức phật ngày lấy chưa tăng chưa tăng ni các vị tăng các vị ni của ngày xưa đó là một đối tượng để để ngày giảng thuyết nhưng cái sự cái lời kinh này những cái lời dạy này là cho tâm tư của tất cả chúng sinh chớ lăng xả phóng túng chớ tâm sai dục lạc không dễ vui thiền định đạt được an lạc lớn thì ở đây thí dụ như vậy tất cả chúng ta tu là chúng ta có kết quả chứ không không phải là một người phật tử hay không phải là một người xuất gia không phải là người tại gia cư sĩ mà một cái người đó chưa có quy y đi nhưng người ta vào người ta cảm thấy an trú ở trong ở trong cái cái niệm đó ở trong cái chánh niệm đó hay trong cái niệm đó nó cũng khởi sanh đó quý vị và từ chỗ đó người ta mới cảm thấy à thật là hạnh phúc thay thì vậy ấy mới quy y đức phật mới xin đức phật quy y trong cái tâm nó cái gì cái tâm nó nó nó mát mẻ trong cái tâm nó, nó thanh tịnh trong cái tâm nó nhẹ nhàng hay là chúng ta nhớ có những cái thời pháp khi chúng ta nghe nghe một vị giảng sư thuyết mà hữu duyên với mình thì tự nhiên một cái niềm niềm tin hay cái niềm phấn khích cái niềm hoan hỷ nó tột độ mà chúng ta cảm thấy cái giá trị của giáo pháp đó, nó là một cái món ăn nó là một cái nó là một cái cơn mưa rào nó là một cơn giải khát cho chúng ta và chúng ta cảm thấy nếm được một cái pháp lạc tuy là chúng ta chưa chứng đắc nhưng chúng ta cảm thấy nó rất là rất là quan hỷ khi cái duyên của Phật pháp chúng ta đã tới cái duyên tri kiến của chúng ta có nếu quý vị biết có nhiều phật tử cấm con cháu đi chùa chứ cứ con cháu đi chùa hoài cứ nghe pháp đi học đạo hoài cũng tức đi theo dõi coi như thế nào vô chắc bị bỏ bùa bỏ bỏ bỏ chùa bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nó mê mấy mà thầy mấy ông sư đi vô nhưng khi mà những người cha những người mẹ đi vô thì bắt đầu từ từ từ từ, từ bắt đầu hiểu đạo luôn anh cũng có nhiều cái duyên lạ lắm thì, à, thì tự nhiên họ vô thì nhờ cái nhân đó cái nhân họ tới đó là nhân bất thiện như trợ cho thiện chưa đến họ gặp cảnh thì họ gặp cái cảnh thiện đó cái họ bắt được cái cảnh thiện thì bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên như vậy đó. và đầu tiên họ bực bội có nhiều phật tử như vậy thì có nhiều nhiều người con nghĩ cha mẹ ủa sao cha mẹ đi chùa làm gì mà mà sao về sao đổi tay như thế này thế kia mà sao lạ quá họ cũng đến chùa họ cũng cảm thấy à họ cũng được cái cái cái nguồn pháp lạc họ, họ quan thị thế cũng cũng nhiều cái nhân duyên nó lạ lắm thì ở đây chúng ta thấy nếu như chúng ta có cái sự tu tập chúng ta hiểu biết được đúng khi nào đúng khi nào sai khi nào là dễ vui khi nào là phóng dật khi nào là mê sai à, khi nào là thiền định và khi nào là chúng ta dừng lại chúng ta tập có một cái cái cách tu lập cho mình một cách tu lập cho mình một cái con đường tu lập cho mình một cái một cái à, mà hình như nãy chúng ta đã nghe từ có tân giảng đó tức là tự mình xây cho mình cái hải đảo thì nước lụt sẽ khó cái ngập tràn cũng là khó cứu kinh đó bậc trí xây tự mình xây hải đảo nước lụt khó ngập tràn thì cũng vậy đó tức là chúng ta tự xây cho mình một cái gì và chính ta là nơi nương tựa của ta thôi chính chúng ta là nơi thương chúng ta nhất không ai thương chúng ta bằng chính chúng ta nếu chúng ta không thương mình thì không ai thương mình và trong công cuộc tử sinh này một mình một mình đi vào cuộc đời luân hồi thì cũng một mình mình chịu trách nhiệm đó chẳng qua hữu duyên ở cuộc đời này kết nên vợ chồng con cái ông bà cha mẹ sư thầy đệ tử gì đó nhưng cái đó là cuộc hội ngộ trong quán trọ cuộc đời này nhưng rồi tất cả chúng ta một mình cũng ra đi đến đây một mình rồi cũng ra đi một mình đến không cùng ai thì ra đi cũng không cùng ai mà dẫu cho có chết cùng nhau thì cũng sanh tử cũng cũng khác nơi khác chốn, chứ không phải cùng sanh tử vào chốn đó đâu phải như vậy tùy theo nghiệp duyên của mình dạ yeah. nếu như chúng ta sống nó lăn xả trong phóng vật đóng sai trong các dụng vật mà chúng ta à, chúng ta không có kiềm chế đó thì chúng ta sẽ đau khổ còn nếu như chúng ta sống mà chúng ta thiết lập một con đường tu tập thì xem như chúng ta đã xây dựng một cái hải đảo chúng ta tạo lập cái hành trang cho chính mình ra đi và nói hành trang của chính mình đó là những thiện nghiệp những thiện sự mới gọi là hành trang bởi vì cho nên đó, cái sự tu tập đó, nó là một sự cần thiết rồi đây tất cả chúng ta có hành trang hay không đó là giờ phút cuối cùng cái hành trang đó là những thiện sự hành trang đó là những cái cái vô cầu vô chấp hành trang đó là chính là cái bớt sân hận bớt chấp thủ bớt nóng giận và bớt hoặc bớt lo ngoài cảnh mà biết quay về nội tại của chính mình khi nào quay về nội tại của chính mình tức là mình biết thương mình mình quay về mình biết thương mình thì đó chính là chúng ta có một sự kiểm soát chứ thật ra cứ hết lo cho con rồi lo cho cháu rồi quên lo cho mình rồi mình ra đi và nghĩ rằng con cháu nó sẽ lo cho mình cũng chưa chắc rồi bây giờ có những người có con có cháu lo cho mình mình cũng lo lại cho con cho cháu sao mà cả cuộc đời nợ trần ai nhiều quá có một số có một số bà đi chùa cái sao thấy vắng ờ, lâu lâu sao bữa nay sự vắng cái kỳ vậy bà sư con con con bận quá không bận nhà con có mấy đứa cháu nó nó nó nó nó nó nó, nó, nó, nó quấy rối cũng quá cái họ quấy rối hay là tự mình quấy rối nên là sẽ nói vậy là sao có nghĩa là bởi vì thương nó quá cho nên đi không được gì thì các em lặng. à, <laughs> bởi vì sao thì sự thật ra bây giờ những người con của một á, là gửi nhà trẻ mà gửi nhà trẻ mà nếu như nó còn nhỏ quá đó nó không an toàn thôi nhà có bà cháu rồi bà cũng giữ gìn nó rồi dạy nó được cái gì dạy nó theo bà quý vị biết cho đến khi có những đứa trẻ đó nó theo bà nó, nó quên mẹ quên bố luôn quên ba nữa, ba mẹ nó thì chúng ta thấy cái kiếp con người nó bị cái gì bị nô lệ nó bị chấp thú à, con mình bây giờ tới cháu mà cái sự thương yêu đó nhưng họ không bao giờ họ biết phải lo cho mình chúng tôi cũng khéo nhắc đó nếu nhiều một những người phật tử nó, nó, nó thuận dòng là cha mẹ và và các con đi chúng tôi cũng nói nói họ đó à, cũng nên dành cho cha mẹ một chút xíu cái thời gian chứ cha mẹ sống như mình không còn cái gì nữa đừng có đưa đừng có quá là là, là Ờ, làm cho cha mẹ làm cái ô xin thứ hai của mình thì tội nghiệp thay vì cái gì tốn ít tiền mà để cho cha mẹ có tự do để cha mẹ có có thể làm các công đức thì thì đó cũng là một sự báo ơn quý vị chứ không quý vị đừng nghĩ rằng nhờ bố nhờ ba nhờ mẹ mà mà lo cho các con các cháu đó chính là chúng ta đã cản trở đó chúng ta gây phiền cho người thân của chúng ta thì ở đây chúng thưa quý vị với cái tuổi già với cái tuổi mà chuẩn bị mà ra đi ai cũng ít có bao giờ mà biết hay hoặc là à, các bà các ông mà có đi gọi là cũng nghĩ rằng thôi kệ cũng lượm lạc được một chút gì đi thì đó cũng là đỡ nhưng còn nếu như chúng ta quên đi thì quả thật là giờ phút cuối cùng trong cuộc đời này mà thật sự xác định được tuổi già của mình mà nó thật sự không có phải bị bị chết sớm hơn thì đó cũng là những người nếu biết buông bỏ để chúng ta có một sự an trú để chúng ta có một sự tu tập thì điều này rất là quý khi mà thường thuyết giảng ở ở, ở à, các cái nơi mà có cho xuất gia giao duyên hay là các vị lớn tuổi xuất gia khi nói cho người ta nghe cái việc này quý vị nhớ quý vị có thể bỏ những cái cái cái bỏ cái gia đình hay bỏ những cái tài sản của mình đi có chừng nhiều khi quý vị vào vào đây tu cái tự nhiên quý vị bị dính mắc những cái khác đó dính mắc cái gì dính mắc cái cái hộp sữa cái bình đường cái được cái không cái có của mình thì đó chính là chúng ta đã đã quên đi quên đi cái mục đích ban đầu của mình cho nên vì vậy cái sự tu tập thì dầu cho là có người xuất gia hay không xuất gia người đời người đạo gì đó thì ai biết ai biết điều phục thì nước lụt khó ngập tràn ai biết gìn giữ cái tâm mình thì mưa không thấm dột như mấy nhà khéo lợp mưa không thể thấm dọn cũng vậy tâm khéo tu khéo điều phục thì vì ấy đạt được cái kết quả lớn cái sự an lạc lớn ở trong cuộc đời này đó vậy đó quý vị đường sinh tử hồn ai nó giữ à, rồi không ai có thể giúp cho ai đâu ông tu ông đắc bà tu bà đắc à. như vậy quả thật như vậy rồi chúng ta cũng không phải nhìn người được và chúng ta quay về nhìn mình bởi vì mình tự tạo mình tạo cái điều thiện điều ác điều tốt điều xấu gì là do chính mình chứ không có do ai xu khiến mình cũng không do ai hành phạt mình cũng không do ai mà làm cho mình cả mà chính tự chúng ta tạo thiện tạo ác tạo tốt tạo xấu để cho chính mình thôi bởi vậy cho nên nếu chúng ta biết quý trọng thì chúng ta biết quý trọng cái gì sức khỏe thời gian và tuổi tác và điều kiện thuận ngay khi chúng ta có đủ điều kiện đủ tứ chi đủ cái điều kiện sức khỏe và một phần của điều kiện vật chất để chúng ta có thể tu được mà chúng ta bỏ nó đi thì quả thật là quá là uổng tiếc cho chúng ta như vậy rồi đây tất cả tiền của tài sản danh vọng sự nghiệp gì để lại hết bởi vì hơi vừa hơi thở vừa chấm dứt thì việc đời cũng cũng chấm dứt nào của cải vợ chồng con cái tiền bạc nhắm mắt rồi lại nắm tay không nếu như chúng ta chúng ta phóng túng chúng ta dễ vui thì nắm tay không nếu như chúng ta không dễ vui mà chúng ta tu biết tu tập thiền định biết bố thí biết trì giới biết tu tiến hay chúng ta uh, hướng tâm để tu tập thì chúng ta được một phần an lạc trong hiện tại này cũng như là chúng ta có thể nhân lành đó chúng ta sanh về các cảnh thiên giới để tiếp tục chúng ta tu tập đây là một điều rất là quan trọng ai không phóng dật ai không phóng túng chúng ta đừng có buông sôi buông xuôi theo theo cuộc đời biết kiểm soát nó thì người ấy có lối về có đường đi ở trong tương lai là như thế và chương trình sinh hoạt của Rome Phật pháp Bút Thánh Thầm Ba đến đây cũng đã à, vừa với cái thời gian kính cảm niệm công đức chư tôn đức tăng quý ngài vào Rome để thuyết giảng và à, thảo luận chương trình à, xin kính linh lễ và cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành một đêm an lành xin hẹn gặp vào chương trình ngày mai như giờ thường lệ dạ à, kính Cảm ơn công đức của Chư Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể đại chúng. Mong quý vị kính chúc quý vị mỗi ngày một ngày an lành, một đêm an lành. Và mời chi chúng hôm nay à, lên để kinh hoàn mãn và kết thúc chương trình. Nam mô của Thầy Giác. Sa thú, sa thú lành tha chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tập tự quyền, à, tự bi điểm khuyết cho Ngài Hòa Thượng Giác Đảng Mũi giờ cuối này dạ con kính tri ân để đức tuệ tri cùng đạo tràng cho con biết được tín hiệu sa thú sa thú lành thai con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng trong đum chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi